rồi khóa học là cái module số 3 này có tên là là Facebook Marketing Automation thì lý do mình chọn đến cái bộ môn này nhá bộ môn này thì à, như chị biết 2018 ấy 2018 là đã mình uh, mình làm uh, cho công ty là Nuskin anh chị nhá Nuskin mình chạy quảng cáo bán những sản phẩm mỹ phẩm như một số chị biết rồi đúng không thì thời điểm đó đấy thời điểm đó mình chưa biết cái bộ môn công nghệ automation đâu thời điểm đó là công ty Nuskin là một số leader Lê Chí Linh dạy mình ấy, thì chỉ ờ, đó là một cái phần đó là phần gì à, chat QR gì nhé chat QR này sau đó chuyển sang F chat rồi sau đó chuyển sang thằng à, à, gì Kesmax rồi là Haravan à, vân vân à, đến một số nền tảng chatbot cũng là chatbot chị nhé chatbot à, tuy nhiên khi mình sử dụng vào mình đụng vào chị nhé mình đụng vào thì mình thấy nó có lỗ hổng rất nhiều nó rất cực kỳ nhiều luôn và mình mò mình mày mò mình vào về hệ thống họ mình xem thì lỗ hổng rất nhiều tức là có hỏng số 1 đấy chị nhá lô số 1 đấy một số công ty chatbot của Việt Nam ấy họ đang gì họ đang cho chúng ta trải nghiệm như vậy thì 100% ấy gì nhá 100% là họ lấy hết thông tin của chúng ta ờ, họ lấy hết thông tin của chúng ta ngay lập tức bởi vì gì những phần mềm chat những phần mềm chat của gì của Việt Nam chúng ta gì đa phần là một đội ngũ kỹ sư nhỏ họ làm thôi đấy thì mình thấy một cái vấn đề bất cập như vậy mà nếu như gì hệ thống chúng ta chạy tốt đúng không khách hàng chúng ta nhiều mình nghĩ là có khi nào mà tụi nó lấy cái gì lấy data của khách hàng gì họ lại bán cho đơn vị khác không và sau khi mình trải nghiệm một số phần mềm đó xong đúng không một số phần mềm đó như là uh, là cái vấn đề đó là leader đại lý của mình ấy tức là những cái ờ, bạn tuyến dưới ấy chị nhá những các bạn mà mình đào tạo mình hỗ trợ cho các bạn đó ấy, thì những phần mềm đó nó cực kỳ khó sử dụng nó khó sử dụng rất là khó cực khó luôn đó thì nhưng chị biết là phần mềm chat view đúng không chat view là chị là cái quy trình của làm của họ đó là gì là chúng ta cách nhập uh, nội dung từng hàng một từng hàng một như vậy thì anh chị không có thể là sâu chuỗi được gì một sơ đồ lại đúng không một sơ đồ lại thì đến thời điểm đó là gì thời điểm 2019 2019 là đó là mình nhờ uh, mình đang trợ giảng cho thầy Nguyễn Vĩnh Cường đấy trợ giảng đó là mình chưa lên giảng viên chính thức đâu trợ giảng và đó là mình bảo hệ thống skin rồi và lúc đó thầy cường có nói như này thầy, thầy cường bảo bình cho thầy bảo à, bình nghiên cứu cho anh một cái phần mềm phần mềm từ mỹ nha từ mỹ và đây là cả một đội ngũ cả một ngàn kỹ sư gì nhá ừ, chứ không phải là mấy chục kỹ sư của một số công ty nhỏ Việt Nam đâu cả một ngàn kỹ sư và họ có hệ thống bảo mật rất là về phần data khách hàng đó thì mình thấy là à đúng là đây một phần mềm thì cũng rất là hay và khi mình bình bình đụng vào cái phần mềm này thì mình thấy như này là hoàn toàn đơn giản là chị như một số anh chị bậc cao tuổi học lớp này là có thể làm được nhá bởi vì hệ thống ấy, hệ thống khi chúng ta làm việc ấy nó dạng là sơ đồ tư duy cho mình nó vẽ trên ờ, trên màn hình đây Đó. là chúng ta kiểm soát được nội dung mà chúng ta kiểm soát được là gì là cái tiến trình làm việc của phần mềm như thế nào vì là khách hàng nó đến đâu thì nó dừng lại và khách hàng đến đâu thì nó bấm nút đúng không đó thì và khách hàng họ trải nghiệm hệ thống này một cách gì hoàn chỉnh như nào từ từ đây bước quảng cáo Facebook đúng không xong bắt đầu đến cái phần cuối cùng là mua hàng họ bấm nút mua hàng là thì chúng ta xem được chương trình đó hết đó thì trong quá trình làm cái hệ thống này và nghiên cứu hệ thống này mình phát hiện ra một điều như này là 100% những người mà không biết công nghệ gì nhá không biết công nghệ là họ hoàn toàn có làm được họ chỉ cần kéo thả là ra rồi kéo thả là ra họ tự thiết lập một cái chiến dịch và một một cái chiến dịch như mình nói mà trên màn hình đến đây đúng không tạo hàng trăm đơn hàng này của bạn à, bạn Nhật đấy về bạn Nhật xuất thân là một uh, ngư dân đánh cá chị nhá họ xong đó vợ chồng vào Hồ Chí Minh họ làm việc đấy họ làm việc sau đó là gì mà trong đó không biết máy tính đâu và sau mình đào tạo trong vòng đúng gì ba ngày xong là họ gì họ tự làm được thì tự kéo thả được thôi đó tự kéo thả và rất đơn giản và những bạn này họ xuất thân rất là cơ cực như vậy họ cho nên họ năng lực hành động rất là máu chị nhá những người càng xuất thân càng gì từ con số không ấy từ con số âm ấy họ càng hành động máu chiến đấy mình cũng muốn anh chị hành động máu chiến anh chị hãy coi này gì và bây giờ tao rồi tao sắp chết rồi gì ạ thì anh chị phải hành động được mới làm được thôi rồi ờ, quan trọng là một số khóa trước mình dạy họ học xong vứt đó không lại rồi xong cuối cùng là gì không kết quả đó thì cái mong muốn của mình nhé mong muốn của một người thầy dạy cho anh chị đó là gì là anh chị phải có kết quả đúng không năng lực hành động không phải mình khoe những thành tích này để anh chị gì là à, bảo ông Bình cũng giỏi ông bắt tay đâu bởi vì mình muốn muốn anh chị đó gì phải hành động như họ chị ạ phải hơn họ luôn đấy <clears throat> thì hai con đợt đó mình gặp thầy cường thầy thấy bảo mình như vậy và lúc đó gì mình bảo mình phải nghiên cứu xong phần mềm này và mình trong vòng 3 ngày chị nhé trong vòng 3 ngày mình lục tung hết tất cả các hệ thống phần mềm này và sau đó là gì mình tự thi một cái chứng chỉ thì cái chứng chỉ này gọi là gì là có quyền có quyền đào tạo cái phần mềm này tại Việt Nam và có quyền bán phần mềm này tại Việt Nam anh chị nhé thì phần phần mềm này uh, muốn làm gì Bình giới thiệu cho anh chị nếu mà anh chị bấm vào đường link của ờ, website của Bình ấy, thì kiểu hoa hồng cái gì nó không đáng mấy chị ví 10 đô đúng không 15 đô hoa hồng được gì 20 phần trăm ví dụ như vậy được mấy chục ngàn đúng không không phải mục đích là mình bán cho anh chị và đại lý của mình đâu không phải như vậy đó là gì mình bởi vì nó hay quá mình muốn gì giúp cho anh chị giúp cho anh chị là nắm bắt được cơ hội này đó để chúng ta sử dụng một cách gì giúp cho hệ thống chúng ta nó nó khỏe hơn thì chị nhá đỡ phải gì đỡ phải có người chăm sóc đỡ phải có người gì người trực quay 2424 khi khách hàng này lại có một câu chuyện nữa này 2018 là bình bán sản phẩm đúng không là một ngày bình chạy thì có, có khi gặp 300 khách hàng thì 300 khách hàng đấy đội xeo của mình có 6 bạn đúng không mình kể cho chị rồi đúng không có 6 bạn này xeo từ sáng đến 12 giờ đêm nhá 11 12 giờ đêm còn không hết khách nữa là gì huống chi là gì là phải nhờ vào cái máy nó làm đúng không hệ thống con người 6 người mà không xem hết khách sau cuối cùng hôm sau gọi lại thì khách hàng họ mua chỗ khác rồi đấy thì mục đích sử dụng cái phần mềm này đó là gì là để giữ cho khách hàng lại đúng không từ khi nào khách hàng của anh chị có gì có nhiều nhiều khách vào cùng lúc nhá vào cùng lúc đúng không với một ngày vào khoảng độ gì ba đến bốn trăm khách hàng rồi một bạn sale không thể gọi hết được bên mình sáu bạn còn không hết được nói gì một bạn đúng không đây thì hệ thống này nó giúp cho anh chị là gì là tương tác với khách hàng khi khách hàng họ vào nhé anh chị nhé và vào cái số 2 này gì đó là giữ chân khách hàng lại đó là hệ thống này nó hệ thống nó là gì khi khách hàng vào cái phần mềm này rồi thì hệ thống của phần mềm này nó tự động nó lưu khách hàng lại anh chị nhé và mục đích đó là gì nó tự động nó chat với khách hàng chẳng may không nhân viên đúng không thì thằng chat này nó sẽ nói một câu ví dụ như này là anh Hoàng ơi là bên em đang gì à, đang có mặt à, bên em đang bận chút xíu khoảng độ thì mấy giờ mấy giờ sẽ gọi lại cho anh Hoàng ví dụ như vậy để họ yên tâm anh chị nhé còn không thì họ sẽ mua hàng chỗ khác ngay lập tức bởi vì anh chị biết là tâm trí khách hàng anh chị biết không họ lướt Facebook họ cực kỳ bận rộn họ đọc thấy một cái quảng cáo hay đúng không họ bấm vào nút bấm và họ hỏi giá và gì chỉ cần một phút sau anh chị không trả lời lại họ lại quên ngay lập tức này họ bảo ui giời mẹ cái shop này vớ vẩn mà mình hỏi không ai trả lời họ hình thành một cái tư duy họ hình thành một cái cảm xúc đó là gì không thích cái sốt software nữa đây rồi sau đó là gì anh chị chị biết đúng không chỉ cần họ bấm vào nút quảng cáo sản phẩm của chị xong mà chị không trả lời họ lại lướt Facebook tiếp đúng không thì Facebook nó lại dồn tiếp những cái quảng cáo khác cùng sản phẩm với anh chị trước mặt khách hàng và những thằng đối thủ của chị khi hàng bấm nút bấm đúng không hỏi giá chẳng hạn này thì chắc chắn là gì đối thủ của chị nếu họ nhanh hơn họ nhanh hơn thì chắc chắn là họ gì họ sẽ lấy được khách hàng họ bán hàng luôn đó thì đây là một cái gì kinh nghiệm của mình chị nhá đây chính là kinh nghiệm của mình gì ạ đó thì trong quá trình mình mình mình ờ, làm hệ thống mình ờ, bán hàng bán lẻ chị nhá xuất thân từ người bán lẻ tự quảng cáo tự đóng hàng tự gói hàng và tự lên cái quy trình marketing thì tự mình làm hết mọi thứ chị nhá và tự mình mình xây cho các bạn nhật như vậy nó đơn giản như vậy nó không cần cầu kỳ đúng không là gì simple is the best ấy, là gì đơn giản là số 1 nhá cho nên khi chị học mình là mình làm những cái đơn giản thôi không cần anh chị làm những cái phức tạp đâu đó thì tại sao phải có cái phần này phần uh, mình giải thích lại cái nguyên lý đúng không một số anh chị à, có thể là mới học chưa chưa hiểu mình sẽ làm quy trình bốn bước này bước số 1 mình sẽ giải thích cho anh chị này và bước số 2 mình sẽ làm mẫu và bước số 3 là gì là mình cho anh chị áp dụng và bước, bước số 4 là chúng ta cùng thảo luận và đúc kết đó, ví dụ anh chị gặp vấn đề gì mình lại giải thích lại này sau đó mình lại làm mẫu lại và anh chị lại áp dụng lại lại đúc kết đây là một cái gì <laughs> mô hình như này là học học kiểu này nó cực kỳ nhanh thì nha giải thích làm mẫu áp dụng và đúc kết xong lại giải thích nó xoay vòng xoay vòng như vậy thì trong chị làm việc với chị trong vòng 4 ngày đúng không ba bốn ngày đấy thì mình sẽ làm theo kiểu này nha chị nhá mình sẽ giải thích trước để chị dễ hiểu là cái cách làm việc của mình nguy hiểm lắm ấy chị ơi là đa phần mình bị mất cái hàng 2018 đó là gì là chạy quảng cáo vừa tốn tiền rồi đúng không ra một cái hàng là 2018 mình chạy là chạy ra một đơn mỹ phẩm đúng không từ đấy là chạy rất rẻ chị nhá sẽ rất rẻ một đơn hàng mỹ phẩm một cái máy rửa mặt chỉ có 6 triệu rưỡi đấy mà Numi Spa của Skin đấy là ra một một đơn hàng thôi đã mất khoảng 15 16 ngàn đồng rồi mà chúng ta bán đơn hàng giá cao đúng không rất là tiếc gì nhá sau đó là gì hôm sau gọi lại gì à em ơi chị mua chỗ khác rồi chỗ khác nó quảng cáo nó bán cái máy rửa mặt giống em đấy anh chị hiểu không cho nên anh chị mà chậm chân một cái là gì là đối thủ nó chụp luôn lập tức thời buổi công nghệ mà đối thủ nó áp dụng công nghệ tốt thì họ sẽ thắng mình anh chị hiểu không phải giữ được chân khách hàng anh chị nhé và cái tại sao phải sử dụng Facebook marketing automation đó chính là tự động hết nhá tự động hóa tự động hóa chị ạ tự động hóa trong việc đó là gì à trong việc bán hàng anh chị nhé ví dụ như này là trong lớp này có chị Thùy bán cua đúng không bán cua ví dụ hôm trước mình nhận cua mình mình mua cua của chị Thùy xong đúng không và mình không biết là không biết sử dụng ờ, cua này như thế nào không biết làm món gì đúng không sâu chẳng nhẽ để chẳng nhẽ bây giờ là mình gọi lại nó kỳ quá và nếu như chị Thùy biết mình nhận cua xong rồi thì hệ thống này nó tự động hóa như này như này khách hàng nhận hàng xong đúng không tự động là sẽ gửi cho họ một cái tin đó là tin gì hướng dẫn sử dụng này hướng dẫn là gì là chọc tiết cua à, hướng dẫn là gì làm đông lạnh cua để chúng ta gì rửa cua chẳng hạn là sao xong nó hướng dẫn làm món gì món cua hấp hoặc hướng dẫn làm món cua da me đúng không đấy thì tự động nó gửi như vậy đúng không thì khách hàng bảo sau sẽ wow lập tức khách hàng sẽ yêu quý chị ngay lập tức ngay, ngay lập tức các chị nhá bảo ôi trời sao chị Thùy uh, tuyệt vời như vậy đúng không đúng không bà chủ có tâm khách hàng không biết đó là máy làm đó các chị nhá cái hệ thống này anh chị set sẵn cho mình đúng không đây gọi tự động hóa tự động bán hàng chị nhé tự động bán hàng và tự động gì à, chăm sóc khách hàng chị nhé chăm sóc khách hàng đây là những cái mà bình muốn giới thiệu cho chị cái phần mềm này là Facebook Marketing Automation bằng managechat.vn.com đó tự động hóa này bán hàng và chăm sóc khách hàng đây là ba cái mà mình muốn chia sẻ cho chị trong buổi đào tạo ngày hôm nay tức là những tính năng trong đây nhá mình sẽ không giới thiệu nhiều đâu mình chỉ giới thiệu cho chị những tính năng chính để anh chị bán hàng thôi nhá đó, còn những cái phần rìa dâu rìa rìa thì để sau đấy những cái phần chuyên sâu đúng không một số tính năng chính của nó đó là gì là anh chị có thể gì có thể à, ví dụ một số anh chị này à, một số anh chị là dịch hết rồi đúng không anh chị muốn khách hàng gì à, khách hàng họ vào cửa hàng mình họ nhận ưu đãi bây giờ họ đến cửa hàng của chị đúng không họ mua hàng ví dụ ở trong lớp mình có anh Hoàng là chủ uh, chủ một cái nhà sách ở biên Hòa đúng không thì khi hàng hôm nay anh Hoàng có một cái à, món đồ là miễn phí đúng không miễn phí thì trên cái giá, giá đồ miễn phí đấy thì muốn nhận món đồ miễn phí này thì yêu cầu khách hàng phải quét mã QR đúng không quét mã QR code đấy thì anh chị có thể tạo được những mã QR code anh chị nhé đó để khách hàng quét mã đúng không quét mã là cái hàng đã chui vào trong cái ao của chị rồi đó chui trong cái ao của chị rồi rồi gì nữa quét mã là rồi làm gì rồi là họ bấm đường link đúng không à, bấm đường link đó ví dụ khi anh chị quảng cáo đúng không là chị sẽ gắn cái đường link của ManyChat của phần mềm này vào cái nút gửi tin nhắn họ bấm nút gửi tin nhắn xong là tự động họ vào cái hệ thống này luôn đó thì đây là mục đích chính anh chị nhá và còn rất nhiều tính năng khác nữa tuyệt vời nữa anh chị ạ ở ờ, thì tính năng gì hẹn giờ gửi tin thì đó ờ, thì những phần này mình sẽ gì nói sâu ở trong phần mềm này phần mềm Facebook marketing automation thì phần mềm này nó nó có tên là gì ManyChat vn.com chị nhé ManyChat vn.com anh chị học mình thì mình giới thiệu cho chị là cái website này website này bình chính là gì agency partner của ManyChat đúng không agency partner của thì anh chị nên google chị gõ từ ManyChat để chị phân biệt nhé ManyChat này từ khóa máy chat đúng không máy chat này bấm từ khóa máy chat đâu thì cái website đầu tiên là managechat.com là của công ty mẹ anh chị nhé của công ty mẹ à, tại Mỹ nha tại Mỹ nhé đây là công ty tổng anh chị mà đăng ký trên website này ấy, thì được người Mỹ họ hỗ trợ nhé họ biết họ biết chỉ IP chỉ ở Việt Nam thì họ hỗ trợ tuy nhiên để được người Việt hỗ trợ thì anh chị và cái nút và cái website top 2 của Google này top 2 của Google này là managechatgear.com anh chị nhá đây là website của Phạm Thanh Bình anh chị ạ đó thì thằng số 3 là thằng thằng thằng số 3 là gọi là thằng gì managechat.org là thằng này gọi là thằng làm affiliate thôi còn Bình chính là gì một agency anh chị agency thực thụ tại Việt Nam đó thì cái website Bình đang đứng top 2 là sau mỗi thằng mẹ thôi thằng con thằng thằng nhỏ nhỏ thằng số 2 này hôm trước họ đội hỗ trợ của MeChat bảo là họ nói bằng tiếng Anh họ bảo đây có phải website của bạn không À? Sau họ bảo họ bảo gút quá, họ bảo sao cái website lên top 2 gút quá anh chị ạ. Đó. Mà trong đó nội dung mình cứ xây mấy đâu đúng không? Tức là mình chỉ làm tối ưu SEO một xíu thôi, tối ưu SEO Google xíu thôi là lên top rồi anh chị nhé. Thì đây cái website này, website này là mình làm bằng nền tảng Flatsum. Đấy. Không phải nền tảng landing page đâu, đây là Flatsum. Tức là mình làm web bằng nhiều nền tảng khác nhau đúng không thì chị vào đây chị xem này đó mình giới thiệu mình giới thiệu mình giới thiệu này đó Ôi, gặp chuyên gia tại miền chat thì chị bấm cái nối với mình đúng không thì sẽ ra facebook của mình Đấy, anh chị bấm vào nút này lại chị bấm vào nút đăng ký miễn phí để trải nghiệm nhé đăng ký miễn phí để trải nghiệm trước đó. thì để gặp để gặp để gặp agency tại Việt Nam đơn giản anh chị vào miền chat này đó, anh chị agency nhé agency đúng không đây agency tại Việt Nam đây tại Việt Nam thì có một số agency uh, agency đâu đây mình manager con sẽ agency sau đó chị bấm phần list list uh, danh sách cái danh sách agency đâu danh sách agency danh sách agency à đây go to agency listing đây bấm đây nhá và sau đó chị chọn là uh, agency industry đúng không country chị chọn Việt Nam thì mình Việt Nam tại Việt Nam thì uh, thầy Việt Nam đây uh, thầy Cường này và Thanh Bình Phạm Thanh Bình đây chị nhá Phạm Thanh Bình cũng là gì uh, đăng doanh vân vân một số bạn này cũng nguyên viên ba này đó đây là những bạn mà đã là agency tại Việt Nam thì chị có thể liên hệ với gì với những ờ, đội này cũng được đó còn khi anh chị bấm vào website của mình anh chị liên hệ trực tiếp với Bình đúng không thì mình sẽ yểm trợ cho anh chị đây website đây người trang việt com anh chị nhé thì mình sẽ yểm trợ cho anh chị trong quá trình làm việc nhé đó một số chị bảo là ôi làm này chắc lương cao nhiều tiền lắm <laughs> lương gì không chị ơi cái lương cao rồi đâu mục đích chính là mình thấy phần mềm hay mình chia sẻ cho anh chị thôi cái này là gì và chương trình này được bị 20 phần trăm thôi 20 phần trăm chắc là một anh chị đăng ký của linh bình bình được được có mấy chục ngàn à đây đây ăn 20 phần trăm mỗi một khách hàng vào hệ thống à, của anh chị nhé và hệ thống của bình ấy chị nhé được 20 phần trăm 20 phần trăm của 200 ngàn ui rồi có mấy đâu chị ơi chẳng có mấy cả đó. và mục đích chính đó là gì mình thấy phần mềm hay mình giới thiệu cho anh chị và anh chị à, bấm đăng ký vào link của mình ấy, thì mình được lợi thế là gì mình càng có nhiều khách hàng manager chat càng ưu tiên cho mình hỗ trợ mình nhiều hơn đấy họ những có những cái phần mà phần đào tạo chuyên sâu ấy họ sẽ mời mình tham gia mình học tập ở trên đó anh chị nhé đấy thì mình cũng được một vé mời rồi mình học được à, cũng được à, một số ngày anh chị nhé họ cũng mời họ họ bỏ là cái cái website của mình lên top 2 và khách hàng vào cũng khá đông anh chị nhé là cách của bình nó gì bình hay làm theo kiểu là để khi họ họ search một từ khóa mà họ ra họ ra gì họ ra góc sao bình luôn đó thì đấy gọi là SEO top Google, Google. thì lượng khách hàng vào khá đông chị nhé rất là đông mình thấy là vào khủng lắm hôm trước mình giới thiệu cho anh chị rồi đúng không vào phần um, của sức console này để mình đo lường lại cái kết quả cho, cho chị xem nhé một thằng thầy dạy anh chị xem có đáng dạy cho anh chị không website nào nhỉ ờ, website manage chat à? tìm một từ khoản đây là phải manage chat đâu vmanagechat.vn.com cho chị xem nhé. đây này là website của mình hiệu suất anh chị xem là hiệu suất này ok hiệu suất này đây có website của mình nhé có 18.000 là 18.700 hiển thị này rồi là tổng số lượt nhấp này 1,1,27 ngàn người này chị xem những từ khóa họ nhấp là gì đúng không đây mình chat 191 lượt nhấp là hiển thị là 55.000 mình chat là gì này đó để những những chỉ số mà Google đo lường được đó thì thằng công ty mẹ nó nó đã khen mình mình rất là vui tuy nhiên là gì khen là một chuyện nhưng mà mình mình phải hướng dẫn cho chị sử dụng tốt phần mềm này đó để gì để nên chat nó thấy mình là gì nó người tuyệt vời chị nhá tuyệt vời để họ hỗ trợ mình nhiều hơn có vậy thôi lý do tại sao mình đến với phần mềm này nhưng mình nhắc lại này phần mềm này nó cực kỳ đơn giản nhé kéo thả kéo thả thôi đây mình làm tâm lý cho anh chị trước để chị sau này chị làm ấy nó đỡ đỡ cơ cực đúng không phần mềm khác là gì nó, nó nguy hiểm lắm chị nó làm nó dãy số rồi nó nhập lung tung cả nó không theo chuỗi xét gì hết đó, thì hôm nay nhé mình sẽ làm trên một cái tài khoản mới hoàn toàn nhé một tài khoản mới hoàn toàn tức mình sẽ không dùng cái tài khoản cũ nữa mình bây giờ mình có một cái tài khoản là anh chị vào managechatdien.com đúng không managechatdien.com đó và hiện tại mình đang quản trị rất nhiều tài khoản đăng ký miễn phí này đó mình sẽ gửi cái đường link này lên nhóm của lớp nhé hội người cao tuổi rồi đây hội người cao tuổi thì gửi cho chị này đấy sau khi anh chị bấm đăng, đăng ký miễn phí này và bình hiện có bình đang là gì đang sở hữu cho đang quản trị đang hỗ trợ rất nhiều khách hàng ở trên đây cực kỳ nhiều khách hàng rồi đang công cà phê rồi là gì cả thể thao vân rồi nhiều sản phẩm chị quá nhiều sản phẩm uh, ờ, cô này gì đây vườn lan nữa để vườn lan là triệu đô đây ở ngoài ngoài bắc đây ông, ông này cũng là triệu phú rồi này trần hương này gì đây chẳng biết nguyễn văn trực này rất nhiều khách hàng thì nhé, thì những khách hàng này mình nói là những khách hàng này là họ họ đã sử dụng sẵn rồi họ đã có sẵn hệ có, có người sẵn bên trong rồi thì khi mình giới thiệu những hệ thống mà nó nó cũ rồi tức là sao là họ đã dùng rồi ấy. thì anh chị bảo thế đối với đối phiên fanpage mới thì sao và mình theo làm theo mô hình nó gì mình cũng sử dụng một cái phiên fanpage hoàn toàn mới nhé, một cái để mình cũng làm với anh chị cho nó dễ dễ hiểu đúng không đó, một số anh chị bảo thì mình thấy cậy này tới đây cái, cái này là có người khác họ làm hết rồi đó hôm nay mình sẽ đập đi mình sẽ lại hết nhá mình sẽ vào một cái mới mình sẽ mở sang một tab mới nhá mở sang tab mới đây mình sẽ vào một cái con viên mới đây